là cát bụi phù du tiền là dây bạc của đời yên giang đừng nên tham phú phú bần giàu sang hay khốn khó cùng chung nhau một đời đồng tiền bán rẻ lời danh chồng thì bỏ vợ khóc lệ thương con bản thân quên lúc cơ hàn chạy theo bao hư áo rồi mai sau chẳng còn nên ta hãy biết thương nhau tiền không mua được một tấm lòng thủy chung bầu ơi thương lấy bi cùng tuy rằng khác giống nhưng chúng một gia